Trên trên màn hình các bạn thấy là một chiếc máy rất tuyệt vời trong hệ Performance Plus có tên là Frontless Curl. Có nghĩa là nằm sấp xuống và móc đùi. Như Duy đã nói trong những video trước, cái ghế mà ngồi móc đùi không ăn thua. Đó, nên cái ghế ngồi móc đùi là Duy không có nhập. Đó, mà Duy chỉ nhập cái ghế nằm móc thôi còn cái ghế ngồi móc là hệ PA bởi vì mới nói các bạn là PA và Performance Plus là hai cái mảng ghép nó hoàn thiện cho cái trung tâm sim triệu đô một chiếc máy tập rất là vô đùi sau vô mông là chiếc máy rất cần thiết và quan trọng cho hầu hết tất cả mọi chị em phụ nữ và những người yêu thích vòng mông vĩ đại như vậy mà giá nó rẻ lắm có 110 triệu thôi rồi cái máy này các bạn chú ý những cái vị trí chỉnh sau đây cái ghế này không có gì để chỉnh hết vị trí chỉnh duy nhất là ở này nè cái vị trí này chỉnh dành cho những người chân họ ngắn thì họ chỉnh cái vị trí phía vị trí chốt phía ngoài với đánh dấu từ 1 1 2 3 4 5 6 đó 1 2 4 5 6 vị trí số 1 á, là dành cho người chân ngắn rút cái chốt ra càng đi về sau là người chân dài chân dài răng động tác nó dài hơn chân ngắn vị trí bắt đầu đầu gối nằm đây trên đầu gối một chút xíu bạn áp bạn áp vào vị trí ghế nhớ nha trên đầu gối một chút xíu không có nằm dày cũng không có nằm dày mà phải nằm như vậy rồi các bạn ngã người ra đó mà nhìn cái chân cái chân cái chân của Di á nó không cái vị trí cái vị trí cái um, cái bát ở đằng sau á nó không có được chạm vào vị trí cổ chân nên khi mà di móc lên cái răng động tác nó rất ngắn nó sẽ không vô nhiều đó và nó nó gây cho mình hơi bị đau chân tí nên các bạn phải chỉnh tiếp mình phải chọn một cái răng nó dài hơn nó dài hơn đó nó phải dài như vậy nó phải dài như vậy mới phù hợp với duy đó dài nữa thì duy cao mà đẹp trai nữa nằm đây ngã người ra đúng vị trí rất đẹp hai tay cầm chặt cái này cầm tựa vô ghế ngẩng lên móc đây đó đó đó đó đây là một chiếc máy rất quan trọng nha các bạn hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chiếc máy có tên là Ron Lescord tất nhiên là Di vẫn rất tự tin hơn những cô người trong đây Cái điều mà Di luôn nói khi mà Di thực hiện cái dự án này Made in USA and Made in Việt Nam I'm Duy Nguyễn, Made in Việt Nam This machine must in USA hãy cùng Duy